Bắc Giang ơi hãy cố lên, người dân cả nước vẫn bên mọi người. Hến xin gửi những nụ cười qua những trò clip để đời thêm vui. Hết cay đắng sẽ ngọt bùi, chúng tay chống dịch đẩy lùi cô Vi. Không đi mà nấu cám đi, ngồi đấy mà thơ với thật. Lương ờ, tâm ông bị con gì nó tha đi rồi phải không? Hến mới chẳng sò, sao không lúc nào được ngọt ngào thế? Tôi ờ, sắp ngọt với ông rồi đây đang tặng bà con Bắc Giang bài thơ thì đi nhảy vào mồm đang cái dòng cảm xúc của người ta thì làm đứt bố đó rồi thì còn làm mới thơ mới thảnh gì nữa thương yêu bà con thì mình phải hành động thực tế chứ ngồi đó thơ với thẩn thì ý nghĩa gì ví dụ như mình giúp đỡ ít tiền vài ba cân miến hoặc đi liền sang bắc giang tài trợ cho họ ít khẩu trang hoặc giúp đỡ bác sĩ xếp hàng bệnh nhân hay có thể ra đồng bón phân chăm sóc củ quả để dân ở nhà như thế mới gọi là giúp đỡ chứ mỗi người có một cách giúp đỡ khác nhau vật chất cũng quan trọng nhưng tinh thần cũng không thể thiếu mong sao bà con bắc giang luôn lạc quan bình tĩnh để sớm đẩy lùi con covid tiên sư bố nữa chứ hại dân ta khốn khổ thế à rồi mày sẽ phải đi ra ngoài đồng mình nói tôi ngẫm cũng phải chúc cho bà con bắc giang và nhân dân cả nước sớm tai qua nạn khỏi